đâu đi vào nhanh thôi đi nào hai ông bà lâu quá rồi từ nãy giờ ok ok ok bốn người cứ chờ thôi có mỗi người thôi em ngồi bên này em ngồi bên này cho anh ok bây giờ hai người đánh một bài hai bài một bài thôi hai tay ra thôi máy đi nó gẹ thôi ok gà đánh uh, lên nhá lên đi lên đi gà chơi gì gà triệu chưa một triệu lên à gà triệu á gà triệu đi gà triệu à? sao phải buồn nhà này có tiền đâu đánh triệu thôi thôi thỏa kệ đó thoải mái đi không thế tôi làm cái thôi nhé không chia cái gà dạ. dạ. triệu mà đây chia cái ai ai được thì ai tua người làm cái anh mấy người đây một nhà một nhà thôi tuổi gì cái lên lên tiếng đi nhá ôi tám chín rồi đĩ rồi đĩ rồi hình đầu hình rồi tặng cho nó sướng nặng cái gì mà còn còn năm này năm đây này bốn ờ mình to nhân đàn bốn kia to nha bốn to nhất rồi ok luôn ông bạn này đi với gái luôn đỏ quá em ơi yêu em luôn đấy đỏ quá mới vào đỏ thế chị nhỉ anh uh... Ờ, 2 triệu 2 triệu à? Chắc không vừa. ẩm thì cầm máy đi đánh Chắc vừa làm giấy ở đâu nên đỏ vậy Không có tiền thì cầm máy đi đánh Không ở mới điên Cắt đi Rồi Chia, Chia ok tiền ơi là bạc lẻ hai triệu cân rồi hai triệu cân à, hai triệu cân hai triệu cân là hai triệu cân rồi lận cu lận cân mười chết rồi Úp vào Bất quán vào Nó lộ bài đánh bài Bao Ngà 1 triệu có phải là đánh hai Con đâu mà bốn triệu okay thể Dạ, đây. nhà này hai triệu cân. cái gì, Bỏ bao nhiêu nhỉ? Hai triệu. hai triệu nữa là cân. Cân. Khoảng cân thêm nó năm nữa. À. Thế cơ. Khó đánh nhỉ. Thôi biết làm sao giờ Vào thế rồi một tôi mà. Xem điểm bốn năm Xem điểm hơi nặng Cân ngựa chín ăn đi ơi bài ờ, em giờ là cái gì cái lão lão gì cái anh lão lão bên anh đỏ mà không sao mình sẽ lấy lại coi em lúc về đi bên cạnh đánh mạnh dạn thế nhỉ chả bao giờ lần lo cô em này chắc là người gốc uh, úc ukraine nhỉ em à dạ. hả bố người ukraine à bố người mỹ à bố người Mỹ tưởng là ở Ukraine vừa anh em bị Nga đánh thì em hỏi đây. gì Mỹ Lai cứ việc gì mà hỏi làm gì nếu tôi liên quan đến gì à em mở cửa đi ở đây anh mở cho em ơi mở đây mà à mở cửa ra đó đánh đi kìa nhanh bỏ ơi bao nhiêu cân nhỉ hai triệu anh hai triệu còn ba tới nhà nào rồi hai triệu còn ba cái này à? ừ. mình 5 cân đúng không 5 cân 5 triệu là cân thôi bảy nước bỏ mẹ bảy thì chín đâu rồi 5 triệu cân thêm 2 triệu Thêm 4 2 triệu Ôi, trời, trời ơi Mấy là cân nhỉ? 7 6 1 2 3 À cái 4, 5 Em 5 triệu là cân thôi cái năm thôi cân mấy rồi chín không cô ăn đâu được chín rồi chín quy rô cơ luôn dạ, đấy cứ chín là ăn rồi Ê, đèn thế nhỉ? Đây, được. S. Đây, đây, đây. đây. Ok. Thằng cu đang chưa tẩy à? Đúng, đúng rồi đấy. Đủ chưa? Đây ông rồi. Rồi, khổ. Rồi, à, có kìa thiếu cái dạ, cái thiếu cái chịu nhá thiếu cái chịu ok nhà này không em làm rồi tôi đã kìa ừ, lên bàn này thì ừ. là đi hàng đi con mẹ à, ra bỏ ơi đem thế nhà cái bỏ ra nhà tiền đâu trên đâu rồi bỏ cho cân này đâu bài bỏ chưa bài tôi ừ. nhà này bỏ hai chục cân đúng không đúng rồi thêm năm nữa hồng ơi hồng ơi ừ. có tí búp bê đánh to thế nhỉ càng nhê càng được càng đoàn kết, chắc à ừ, thiếu con chưa nặng này chín ca không năm chín đấy nhỉ Ý, mẹ ăn đi chín ca cơ chứ chín ca cơ không ca cơ chín ca cơ đủ ăn đây này cái này nhà này này gà mãi đây gà cái tiền nẻ chúng ta đâu gà này hoàng vào đi đây đấy tiền để của tôi này xong chưa đủ chưa thì cô em kia vào chứ em vào rồi chơi chơi nha chơi luôn chứ còn gì nữa thêm gà nhá tiền 200 ờ, này không có được ăn không anh ơi mình ná đi đây của tôi năm thôi năm năm triệu rồi ok mà sao đây này sao cứ gạ đâu nhỉ đây thôi cái mày rồi ôi cái sợi kèo gì phải thế nhỉ cá hai là cao nhất đúng không cá hai là ba cá hai là liêng cao hơn liêng liêng lâu liêng giờ cân đúng rồi cá hai ba cá hai là liêng liêng lâu giờ là liêng liêng ừ. bố rồi sáu đi đủ ăn anh bỏ cả đỡ theo rồi nhà này cái theo rồi mấy triệu ăn tôi một triệu ăn đúng không đúng rồi à, tôi đâu đâu tôi, cái nhà này ông cần thôi không cần thôi mà thêm thêm thôi hai ba bốn năm sáu bảy triệu cán hai thua sáp đấy nhá thêm bảy à thêm bảy triệu một hai thật bất lợi rồi bốn năm sáu bảy này một hai ba 4 5 6 7 thêm 7 thêm 7 triệu khác xem nào bỏ mẹ đi xem mày tôi làm cái gì kia là ừ, bỏ thế ơ kìa một tít lần sau không được xem cái đấy đâu không được à của tôi này của ai đấy này và tiền này là của tôi này đấy một triệu tôi đây ngày xưa các cụ ờ, chơi tiền là cứ phải kẹp như thế này này đây, đây là một triệu anh ơi còn phòng run đây là ngày xưa thôi giờ bây giờ khác không à quên lần sau ấy đây là ờ, căn thứ ba ok rồi căn con thứ ba rồi chơi lần sau cũng sơ nhá xong đã xuống cả cả làm cắt ok làm 5 ờ, triệu nhỉ 10 đi anh làm rồi đừng ok rồi cậy có tí người đẹp em đêm em đêm cho mọi hôm đánh thì run như cái dĩa này có tí người đẹp đấy kìa hôm nay em đỏ mà năm triệu em ơi em bỏ là cái này em bỏ chưa bỏ đi bỏ cái này bỏ đây 5 triệu ừ ok này bỏ đủ 5 triệu rồi đây cái ừ. cân cho anh hai triệu bỏ hai triệu vào đấy cân cho anh cái bây giờ mày đánh bạc với anh nhiều rồi đó. mày là lảng ở đâu nhỉ cân thôi đó. bảy thôi một tít một tít ra cái nó chiều này về đó ăn cả ok dạ, dạ, dạ. phát tiền rồi phát tiền đỏ đấy đem thế gì tôi biết bỏ 2 triệu vào anh ơi ô à ô đủ đây xoay đổi tiền thôi cái ờ, ngắt anh nhá ok còn thảo bán sau cắt đi đây các đồng chí cắt đi đấy à, cái gì à thế ông chọn lại đi rồi cắt không cho sóc à, à? điên không sóc thôi thì ai cho sóc cắt đi cắt thì cắt chứ có gì đâu mà nào vào vào đây thế được chưa okay. không sóc nhá không chọn nhá hai triệu văn đúng không hai triệu văn làm mất 3 triệu rồi 3 triệu á? Ừ. Bé quá. Nhà được không? bao nhiêu ông nhận một hai ba em lên đây phát đi đang chết rồi đây mày năm triệu đi cứ nhận đi cứ nhận đi không mời đây tiền đang ba ba thì từ tóc thật bốn năm đấy em lên anh cây cùng sao đẹp đấy hai điểm bỏ hai điểm chết rồi chết hai điểm ok ngon con em lên, lên con nhỉ tiền ngon hai triệu hai triệu nhẹ nhàng như lông hồng đây ăn cái đống này đây này ăn chưa ừ, hai điểm thì thoát làm sao là tôi đã cân rồi mà cân cái gì lấy trong đập ngoài cân này kia mình bỏ một triệu cân đúng không không phải bỏ cân rồi đấy cân không cân thêm mà thêm luôn coi là một hai ba bốn năm thêm năm đang đọ mà này đánh bảo tay thế mọi hôm gạ mãi không dám xuống hôm nay thứ gì Cậy cắm vợ Hôm qua mới được có 2 nghìn anh 5 triệu căn Tiền để làm gì đâu Anh Hùng không quải mỹ nhân rồi một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, này năm này, chạy 1, cho lành. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thêm 10 Em cười, cười ra Ừ, đèn thế nhỉ Đây, bao điểm anh? Ừ, anh bắt rồi em cười á cười ăn tay luôn nhá em cười em cười chưa được chuyên lắm Mười. cười cười lại là nào 10 triệu đồng anh em cười như thế nào thôi à, như vậy được rồi anh bỏ đi bỏ chứ còn gì nữa bao nhiêu để anh đâu là vai không ngửa ra luôn được chứ làm sao mà phải ui chín điểm mẹ đúng không chín điểm còn nữa quan cái này ăn làm sao không ăn cái đéo rồi đấy chỉ ăn mấy đống gà này gà vâng. thừa này không thế đây ăn mấy đống gà hôm nay em gà thừa này ăn tiền lấy về cho đúng anh em lịch sự đây đây có bao nhiêu có cái có tí đấy cân hầu kiểu anh em đếm đếm đếm ra đếm ra hầu kiểu em ơi đếm cho anh em anh em ơi đếm ra đầu rồi em cân cao này mắc bệnh sĩ thế nhỉ thì giờ gái đẹp năm triệu đời đúng rượu ngon và gái đẹp đúng không Đúng rồi. Bỏ. Ai bằng nữa. Đẹp Thôi bỏ. Chuột. Bỏ thằng à, Jerry. bảy điểm. bảy điểm bỏ. Nghĩ năm điểm ăn cái gà. Bảy Jerry. Nhà này này không? Bảy phi cơ nhá. Bao nhiêu? 2 triệu con kia nó mới đẩy thì đúng không ừ. dùng tay ngay cần theo năm ăn được cái ngoài kiểu gì cũng đây không thôi cho hai người đấu nhau mình ngoại long tranh hổ đấu điểm đâu rồi <laughs> em bao nhiêu cân cân rồi 5 triệu cân 5 triệu cân em có ở đâu 5 triệu cân 7 em 7 triệu, triệu cân cân thôi ngửa thôi bắt bắt cái thôi 6 điểm chết gì em bố sợi ơi tiền đâu tiền đây nữa anh bảo ơi bảy của anh mà cái gì em à, vứt giữa 2 triệu cho anh ấy tiền giờ không nếu được hồi quay thì mình thà đặt cái ấy còn hơn đấy đây năm trăm một triệu cắt em đây bầu cái đây, đây cắt đây đây đấy chia đi chia đâu đấy ừ. có ai xin chết không nhỉ à, ờ, 5 triệu rồi ông này chưa như chưa chưa, chưa hạ anh 5 triệu gì Được em đúng không ừ. 1 2 3 4 5 đây nữa em này ờ. đây là tiền chứ không phải đâu có gì đâu ông này tiền như của của của thạch xanh ấy nhỉ đó đánh mãi không hết này như thế này chết mẹ mấy là cân hai triệu hai triệu nhưng vâng ở một triệu hai triệu cân ờ ông, ông, ông cầm đôi nhẫn lấy chục triệu đánh cái này thôi đây thường nhá đây cầm đang đánh không muốn không muốn ra tiền đúng không cầm một 10 triệu đánh cái này đánh gì anh xem đi ừ. đây đây bao giờ bao giờ cầm tạm 10 triệu thôi cái này cái này cầm cầm anh em mày con có sáu đó đây lên từ sáu sơn anh à mười này đây vào một triệu nhá ừ. đây 900 đây chín triệu rưỡi nha cắt 500 nha Ồ, ok đây là anh em em mới tính trong trong sòng triệu cắt năm trăm thêm 3 triệu khác đi kia mỏi mấy cân nhỉ nhà kia tổng năm năm mà chia bài tổng ờ, chia bài 4 triệu mẹ chết rồi bỏ đi thì thề hỏng rồi yeah. mẹ nó bao nhiêu nhỉ bây giờ bao nhiêu là cân nhỉ ba này có bảy đúng ba một hai ba bốn năm thêm năm thêm bỏ ê em thấy chưa đúng rồi lên cứ bảy 5 triệu gặp đúng khách rồi. Mẹ chấm tên rồi. Thôi bỏ thôi Ăn luôn đây bỏ. Ăn luôn 9 điểm bỏ 9 bỏ Ui rồi Anh em Đánh bạc cái này làm sao mà thắng được mà thua được Tiền Thôi Ê Mẹ chín đã rồ này Nhà này mới là nhà đỏ Nhà đấy Này đấy Chấm tên rồi chết ra ngoài 5 triệu kia rồi Đấy. Ra đi 1 triệu không ăn tay nào thuận anh đi rồi hay là cố bóc này ngồi đẹp đấy nhỉ đen đen nào bạn gái em ở bên vừa em bảo anh đen em đang đỏ mà em là ờ, bố người mỹ à dạ thế này nào thì là sao đổ chỗ nhá à, cậu cui em tí đổ chỗ anh nhé anh này ở dạ. phi tho đèn lắm bố à? em ạ à, em cân à tôi vâng, theo anh thế à vâng. nặng em không có này phải đổi chỗ anh ấy đèn lắm của anh đi sao lẳng nhanh chỉ con em bao nhiêu cân gì hai triệu cân một hai ba bốn năm sáu sáu chỗ con lộc thêm sáu bỏ rồi lộc bất tự thượng à thèm thật cân một hai vẫn còn nhà này nữa rồi bốn năm sáu đặt đi tám điểm tám điểm chết, chết em đi thôi đồ đây phải đổ xuống ơi trời điểm lắm ghê ơi lật lật lật xem xem nào ôi trời ơi cho ông ấy ông anh xem ấy điểm bài tận mười cụ đấy nhưng mà quên đây là đánh liêng mà giờ đúng ra em này đây không thể Cố lên sắp ờ, giàu nha à, cái đánh 5 triệu không? Cả này 10 triệu, 5 triệu cũng nhận 5 triệu rồi Đây có cái nào 10 triệu Đâu, chỗ đấy có cái nào Cái đánh bao, cái cái đánh bao nhiêu thì, thì, thì đặt số tiền đi Đấy có số 5 triệu đấy, còn cái số bao nhiêu số Số bao nhiêu? Hậu kiệm Hậu kiệm nhá Hả? Hậu kiệm Đây tôi kiểm được Hậu kiệm á 5 triệu không? Đây 1 2 3 4 5 6 5 triệu đấy làm gì toàn nhà không hồng kiểm mà anh 12 mai dù rưỡi to đấy mai dù rưỡi to đấy thôi thêm bảy rưỡi mấy bảy rưỡi nữa đấy ok lật như thế này em cân cân ừ. triệu cân đeo bài rồi đeo gì kia không lên được sang đây này sang đây đây hai người nữa ông này đây đẹp à. rồi nên nhắc này phải được Có không cân à vâng ờ, tôi cũng hai mươi bốn vỏ à cân này thêm cái dòng cao cấp hơn để hỗ trợ cho anh em đi chơi thì hiện nay mình có hai cái dòng sản phẩm nó là một con iPhone X và một con iPhone 11 hai cái dòng này ấy, thì mình đảm bảo với anh em này khi anh em đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho anh em nó là tuyệt đối đấy anh em nhé con iPhone X này thì nó dưới đời con iPhone 11 con iPhone 11 này nó đời mới đời cao cấp nhất hiện nay Đấy, mình sẽ test cho anh em xem cả hai con để biết được cái độ hiệu quả của nó là như thế nào con iPhone X này thì các bạn có thể chơi được tất cả các loại bài lá Việt Nam các bạn chơi thể loại gì cũng được Đấy, đây mình sẽ bật cái chế độ loa lên khi đi chơi anh em phải đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai nó chỉ bằng cái hạt đỗ thôi và anh em tắt màn hình đi còn đây mình thử máy cho anh em thì mình sẽ bật chế độ loa lên để anh em nghe anh em biết được cái độ bắt bài nhanh và cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào đấy thì anh em xem anh em sẽ hiểu đấy, khi anh em đặt bài đây máy nó sẽ báo đấy anh em thấy chưa dọc ngang gì máy nó báo hết này xa gần gì máy nó cũng báo này đấy Đấy, máy báo mình bỏ đi bốn lá đây là mình đang chơi chế độ bỏ lá đi bài mình là bài lớn rất là nhiều chế độ chơi anh em có thể chơi chế độ báo nhà nào lớn nhất báo tất cả số tụ từ lớn đến bé Đấy. bài mình điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em Đấy. một ván chuẩn anh em này sang ván thứ hai này bốn lá này Đấy. anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh cái này thì anh em có thể chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé Đấy. bài mình là 7 điểm 6 điểm là bài lớn nhất anh em biết chưa rất là hiệu quả con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó ra vừa tầm tiền thì anh em nên dùng con máy này đấy còn những cái sân chơi nào của anh em đẳng cấp hẳn đấy thì anh em sẽ dùng con iPhone 11 tí mình sẽ tiếp cho anh em vì sao nó là đẳng cấp hẳn 4 này đấy. mình làm con hay mình làm cá gì mình đều giành chiến thắng anh em nhé đấy. bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy giờ mình sẽ chơi một ván chế độ làm con cho anh em xem xong mình sẽ tiếp sang con iphone 11 anh em nhé đấy máy báo mình là bỏ đi 6 lá anh em này thì mình chỉ bỏ đi 4 thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn đấy thì mình làm con mình làm cái gì mình đều chơi được hết đấy bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất ok cho anh em rất là chuẩn xác anh em nhé đấy là cái chế độ làm con đấy, anh em chơi liêng ba cây bài cào binh sập sám tiếng gì miền nam tiếng gì miền bắc anh em đều chơi được hết đấy giờ mình sẽ test sang con iPhone 11 cho anh em xem để anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó là như thế nào con iPhone 11 này thì con máy này thì mình không chê nó được một cái điểm gì anh em con này thì anh em mua được ba trò chơi giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ chuyên nghiêng. đấy giờ mình sẽ đánh nghiêng anh em nhé đây này con máy này mình sẽ bật chế độ loa ngoài lên để cho anh em nghe này rồi loa ngoài rồi anh em nhìn vào đây này con máy này vì sao nó là cao cấp anh em nhớ này cầm bài trên tay máy báo này đọc bài này di chuyển các chỗ anh em nhé đấy anh em thấy chưa báo bài rất là nhanh cầm bài trên tay máy báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy vì sao con máy này nó là máy cao cấp các bạn đặt bài chỗ nào nó cũng báo đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả anh em này đấy thì anh em đi chơi sân chơi nào của anh em ra tiền mình khuyên anh em nên đầu tư con iPhone 11 này vì nó rất là hiệu quả nó ở cái chỗ đấy anh em chơi binh 6 lá binh 13 lá hay bài cào sâm nốc tiến lên miền Nam tiến lên miền Bắc ba cây anh em đều là hiệu quả thì mình khuyên anh em nếu anh em sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên đầu tư con iPhone 11 này nó hiệu quả hơn Đấy, anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh khi các bạn đặt bài phát máy nó báo ngay bốc bài đi này đấy em chưa máy báo mình bỏ đi năm lá này đấy bài mình đây là bài lớn nhất 9 điểm áp tổ ok chưa anh em đấy con máy này thì những cái sân chơi nào của anh em nó to nó ra tiền thì anh em nên đầu tư đấy mình khuyên anh em nên đầu tư con máy này vì nó rất là hiệu quả anh em nhé đó anh em thấy chưa đặt bài trên bộ bào máy nó báo này đó, đó mình bỏ đi hai lá này bài mình là bài lớn nhất này sáu bảy tám liêng ok chưa anh em đấy thì anh em chơi anh em nên đầu tư con máy này mình khuyên anh em nó là như thế thì anh em là cần cái sản phẩm gì anh em cứ alo cho mình đấy, để mình tư vấn để anh em hiểu hơn chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video